Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay kênh truyện và thơ xin gửi đến các bạn bài thơ Ngày xưa ơi. Mời các bạn cùng lắng nghe. Ngày xưa ơi một thủa háo hức chờ, đêm chiếu bóng ngoài sân kho hợp tác. Truyền thanh xã giới thiệu phim Lão Hạc và cái nghèo sơ xác một vùng quê cánh đồng xa đàn trâu cũng mau về những đứa trẻ rủ dê đi nhận chỗ bữa cơm tới ăn nhanh mà sao khổ chị ngập ngừng xin bố vé vào xem ngày xưa ơi vầng trăng vẫn bên thềm trang sách nhỏ ngủ quên nhiều ước vọng và cái đói theo ta vào lớp học tiếng ve buồn hay tiếng khóc hạ sao bụi che dây nhà ai vẫn ươm vàng ta trở lại buồn mênh mang có phải sân kho cũ giờ đã thành trang trại tìm đâu ra một cô gái quê mùa thương mẹ nghìn nghèo đói đến xác sơ mớ rau muống lần mò thêm bát ốc xem lão hạc để rồi ôm con khóc cả một đời trong khó nhọc mẹ ơi con lớn lên xuôi ngược giữa dòng đời mang theo cả mặn mòi mồ hôi mẹ mang hạt thóc quê hương mình lặng lẽ để bây giờ nhớ mẹ mẹ nơi xa Ngày xưa ơi một thùa háo hức chờ, đêm chiếu bóng ngoài sân kho hợp tác. Truyền thanh xã giới thiệu phim Lão Hạc và cái nghèo sơ xác một vùng quê. Cánh đồng xa đàn trâu cũng vâu về, những đứa trẻ rủ dê đi nhận chỗ. Bữa cơm tối ăn nhanh mà sao khổ, chị ngập ngừng xin bố ghé vào xem ngày xưa ơi vầng trăng vẫn bên thềm trang sách nhỏ ngủ quên nhiều ước vọng và cái đói theo ta vào lớp học tiếng ve buồn hay tiếng khóc hạ sao bụi che dây nhà ai vẫn ươm vàng ta trở lại buồn mênh mang có phải Sân kho cũ giờ đã thành trang trại Tìm đâu ra một cô gái quê mùa Thương mẹ nghìn nghèo đói đến xác sơ Mớ rau muống lần mò thêm bát ốc Xem lão hạc để rồi ôm con khóc Cả một đời trong khó nhọc mẹ ơi con lớn lên xuôi ngược giữa dòng đời mang theo cả mặn mòi mồ hôi mẹ mang hạt thóc quê hương mình lặng lẽ để bây giờ nhớ mẹ mẹ nơi xa